Xin chào, mình là màng Thầu Muội Muội. Người sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về tình yêu của cụ công chúa Tây Lương, Tiểu Phong và Thái tử Trung Nguyên, Lý Thừa Ngân trong tác phẩm Đông Cung đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên của tác giả Vĩ Ngã Tư Tồn. Nếu bạn là người mê thể loại ngôn tình, ngược sủng và cung đấu, Phỉ Ngã Tư Tồn quả không hổ danh là bi tình thiên hậu – sẽ không khiến bạn phải thất vọng trong cuốn tiểu thuyết này Chương 2 Lúc tôi ra khỏi ngõ, mới nhìn ra A Độ đang ngồi trên cầu. Nàng ta ngay thủng nhìn tôi. Tôi cha hỏi nàng ta, Ngươi chạy đi đâu thế hả? Tao lo muốn chết đây này. A Độ im liềm ngồi ở đó. Tôi lai like nàng ấy, nàng ấy vẫn không nhúc chích lúc này gã cố kiếm kia đã bước tới hắn ngoảnh mặt về phía a độ trong chớp mắt chỉ nghe thấy tiếng hự một tiếng nhẹ bẩn a độ liền vụt nhảy dựng lên một tay tuốt chui kim thác đao ra tay kia kéo giật tôi lùi về phía sau lưng nàng ấy gã cố kiếm kia khoan thai cười nói ba năm trước chúng ta từng giao đấu rồi vừa nãy ta cũng chỉ dùng một ngón tay đã điểm được huyệt đạo của ngươi lẽ nào ngươi chưa rõ ư nếu như ta thật sự muốn làm gì dựa vào ngươi chắc chắn không thể cản được ta đâu a độ không nói gì chỉ hăng học lườm hắn tư thế dường như gà mẹ bảo vệ gà con có lần lý thừa ngân thật sự làm tôi tức đến phát điên lên a độ cũng từng trừng mắt với hắn như thế tôi không ngờ tay cố kiếm này có thể điểm huyệt được a độ thân thủ của a độ rất cao cường người bình thường căn bản không thể tiếp cận được nàng ấy chứ đừng nói đến khống chế được nàng ta một cách đơn giản. Võ công của gã cố kiếm này rõ ràng là khó bề tưởng tượng. Tôi nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Thế nhưng hắn chỉ thở dài sườn sượt, ánh mắt đặt vào thanh đào đã tuốt bỏ trong tay A Độ. Với cả người đang thụt thò sau lưng A Độ là tôi đây. Rồi hắn cũng liếc tôi lần cuối, sau cùng quay người bỏ đi. Tôi ngóng theo cho đến khi hắn đã bỏ đi thật xa, trong ngõ hẹp trống vắng cái gã cố kiếm quái đảng đó cuối cùng bỏ đi mất hút Tôi hỏi A Độ Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? A Độ lắc lắc đầu Dùng tay ra hiệu Tôi hiểu động tác đó ý nghĩa gì Nàng ấy hỏi tôi có buồn không Sao tôi phải buồn chứ Tôi cảm giác nàng ta rõ là kỳ cục Liền ném cho nàng ấy một cái lượt thật bén Sắc trời mỗi lúc một âm u Tôi dẫn A Độ đến vấn nguyệt lầu dùng cơm Lúc chúng tôi loanh quanh ở ngoài đường, chủ yếu là đến Vấn Nguyệt Lầu ăn cơm bởi vì món thịt nướng ở đây ngon vô cùng. Khi đã ngồi xuống ăn thịt nướng, có lão bá họ Hà hát rong dẫn theo cô con gái Phúc Thư Nhi cũng lên lầu. Bá Hà tuy là người mù nhưng ngón nghề kéo đàn nhị thì tuyệt vời. Mỗi lần đến Vấn Nguyệt Lầu ăn uống, tôi đều nhờ Phúc Thư Nhi hát cho mấy bài. Phúc Thư Nhi sớm đã trở nên thân quen với tôi, vái chào tôi và A Độ một lượt rồi gọi tôi Lương công tử Tôi khách khí mời cô nương ấy hát hai bài Cô bé liền hát khúc ngắt lá dầu Ăn dịch nướng chín tới ủ ấm bằng một hũ rượu hoa sen lại được nghe Phúc Thư Nhi hát quả là chuyện tốt đẹp nhất đời người thịt nướng trên bếp vẫn đang xì xèo phát ra tiếng A Độ dùng đũa chia thịt thành từng miếng hơ thật kỹ rồi mới rưới nước tương lên gấp vào đĩa của tôi tôi ăn thịt nướng lại uống thêm một chén rượu hoa sen Lúc này có một đám người lên lầu, bước chân chúng đạp xuống sàn gác cứ rầm rầm, cười nói ồn ào, khiến người ta phát ngứa mắt. Tôi bắt đầu tán gẫu với idol. Ngươi nhìn mấy kẻ kia, vừa nhìn đã biết là loại không ra gì. Idol nhìn tôi khó hiểu, tôi bảo. Mấy kẻ này tuy mặc thường phục, nhưng kẻ nào cũng đi loại ủng mỏng, có lót phấn. Bên hông lại đeo đao, hơn nữa chúng hầu như đều mang bao cổ tay ngón tay cái còn quấn da hô lũ người này hẳn đã quen xỏ loại dài thoải mái thạo cung ngựa đã thế lại đeo đao kiếm riêu rao khắp nơi cái đức tính loè loẹt chim dúa này khẳng định lũ này là vũ lâm lan a độ cũng không ưa bên vũ lâm lan thế nên nàng ấy gật gật đầu lũ vũ lâm lan ấy vừa ngồi xuống đã có một kẻ lớn tiếng gọi à hát rong qua đây hát bài lên dốc nhớ chàng đi Bá Hào run rẩy chịu lỗi với chúng Thưa rằng Vị công tử này vừa chọn hai bài Chỉ mới hát được một bài Đợi hát xong Lũ tiểu nhân sẽ qua hầu mấy vị lan quân Gã Vũ Lâm Lan đó vỗ bóp một cái lên bàn Láo xược Cái gì mà hát xong với cả không hát xong mau qua đây hát cho bọn ông nghe bằng không Một đao nhà ta chẻ chết con muộn mù nhà mi bây giờ Có kẻ liếc mắt với tôi Cười miếm chi bảo Mấy anh em nhìn gã tiểu tử kia kìa Da nhẵn mịn, thịt mềm mại như con gái Trông dáng vẻ quả thật khôi ngô Vừa nãy cũng liếc tôi một cái rồi cười Bảo khôi ngô Cũng khôi ngô đấy còn đẹp hơn cả đứa con gái hát rong à, gã công tử xinh đẹp kia qua đây tiếp các ông một chén tôi thở dài hôm nay tôi vốn không muốn gây lộn nhưng xem ra khó tránh rồi tôi đặt đũa xuống uể oải nói tiệm tốt như thế này sao thòi ở đâu ra cái loại vật không biết nói tiếng người thật sự làm người khác mất hứng lũ người đó vừa nghe đã nổi cơn tâm bành đập bàn rầm rầm mi chửi ai tôi cười nhìn chúng ồ xin lỗi nhé hóa ra các ngươi không phải giật à cái gã thoạt đầu vừa chửi tôi không nhìn được đầu tiên liền tuốt đao lao về phía chúng tôi a độ vỗ nhẹ bàn một cái nào là bát nào là đĩa trên bàn không hề lai động chỉ có ống đũa chấn động nảy tưng lên nàng ấy tiện tay rút ra chiếc đũa ống đũa chưa kịp rơi xuống mặt bàn Thanh đao của hắn đâm xoẹt ngay trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhanh như chớp mắt ấy, A Độ đã sọc đũa xuống, chỉ nghe một tiếng gào thê thảm. Kế tiếp là tiếng thanh trường đao rớt trên sàn, keng. Lòng bàn tay gã đó đã bị chiếc đũa ghim sống trên bàn. Ngay tức khắc, máu tuôn xối xả. Hắn vừa kêu la thảm thiết, vừa giơ tay rút chiếc đũa, nhưng chiếc lũa xuyên qua lòng bàn tay đóng vào bàn, vững chãi như thế một chiếc đinh dài, rút thế nào cũng không xê dịch đồng bọn của hắn cũng đồng loạt tuốt kiếm dợm xông lên tay a độ đã đặt trên ống đựng đũa ánh mắt lạnh lùng lướt qua chúng một lượt đám người bị khí thế của a độ làm cho khiếp sợ lại không dám tiến lên kẻ bị đóng đinh trên bàn vẫn kêu la như một con lợn bị chọc tiết tôi thấy hắn kêu đến là phiền phức bèn tiện tay kẹp chiếc bánh hoa quế bịt mồm hắn hắn bị nghẹn trợn tròn cả mắt cuối cùng thì cũng không gây ồn ào nữa tôi cầm đôi đũa vừa mới gấp bánh hoa quế vỗ nhẹ đầu đũa vào lòng bàn tay nhìn quanh hỏi chúng bây giờ các ngươi kẻ nào còn muốn uống rượu với ta nữa đám người bị hù dọa một phen dù tức giận mấy cũng không dám bước lên tôi đứng dậy tiến lên một bước bọn chúng liền thụt lùi một bước tôi tiến thêm một bước nữa bọn chúng cũng giật lùi bước nữa thối lùi cho đến tận phía cầu thang có kẻ đã hô to chạy mau cả lũ hốt hoảng như ông vỡ tổ chạy sạch xuống dưới lầu chẳng thú vị gì cả tôi còn chưa kịp nói với chúng tôi nào có biết dùng đũa đâm người như a độ đâu tôi chỉ dọa dẫm có tí thế thôi tôi ngồi xuống bàn ăn tiếp món thịt nướng gã bàn nãy bị ghim trên bàn vẫn đang chảy máu không ngừng mùi máu tanh sọc lên rất khó chịu tôi hơi cao mài. a độ hiểu ý tôi nàng ta rút chiếc đũa ra rồi đá kẻ đó một cái hắn bưng lòng bàn tay bị thương bò lê bò càng chạy xuống cầu thang đến đào hắn cũng quên cầm a độ dùng mũi chân khiều nhẹ thanh đào nhảy lên trong tay rồi dâng cho tôi xem chỗ chúng tôi có tập quán kẻ bại trận phải bỏ kiếm ở lại a độ theo tôi đến thượng kinh đã 3 năm vẫn chưa hề quên được tập tục cũ của cố hương tôi thấy trên chui đao khắc chữ đồng không kìm được lại trao mài a độ không hiểu cái trao mài ấy có ý gì tôi đưa thanh đao cho a độ bảo trả hắn đi lúc này gã kia đã bò đến cầu thang a độ phất tay một cái thanh đao cong một tiếng phập vào cây cột trụ bên cạnh hắn kẻ đó thất thanh rú lên thậm chí đầu cũng không dám ngoảnh lại đã lộn nhào xuống cầu thang như một trái tú cầu từ vấn nguyệt lầu đi ra cũng là lúc đường phố nhuộm thắm ánh trăng trăng sáng trĩu cong trên ngọn cây ánh trăng no tròn đầy tỏa ra xuyên suốt dường như chiếc bánh gạo bị ai đó gặm mất một miếng tôi đã ăn no nê thậm chí bụng còn phình lên hơi trước mặt mày ủ ê ôm bụng lết tha lết hết từng bước theo sau a độ. cứ cái kiểu ốc sên bò thế này của tôi thì chỉ sợ phải đến sáng mai mới trở về được nhưng mà a độ rất nhẫn nại luôn luôn một bước đi một bước nghỉ để đợi tôi đuổi kịp chúng tôi vừa mới đi đến góc quẹo đầu đường đột nhiên trong bóng đêm phần phật bổ nhào ra một đống người bọn dẫn đầu tay lăm lăm đao kiếm sáng loét có kẻ hò hét mở đường chính chúng nó chính chúng nó nhìn kỹ thì ra là bọn vũ lâm lan lúc này đã gọi theo một đám diện binh tới tại sao lần nào đi ra ngoài loanh quanh cũng phải đánh nhau tôi cảm thấy bản thân mình căn bản xưa nay nào có phải là kẻ thích gây sự xin chuyện gì đâu nhìn cả lũ lúc nhúc cũng phải đến cả trăm tên Tôi thở dài ngao ngán A độ dằn thanh kim thắt đao Nhìn tôi như thể hỏi dò Tôi cũng không nói với A độ Chữ khắc trên đao ban nãy khiến tôi tụt cả hứng đánh nhau Mà đã không đánh thì đương nhiên phải đánh bài chuồng Chạy đi chứ Tôi và A độ long chạy như điên cả chặng đường Gây lộn Hai chúng tôi tuyệt nhiên không dám xưng bậy bạ Thành đệ nhất thiên hạ Nhưng luận về tháo chạy trong kinh thành này Chúng tôi nếu tự nhận đệ nhị có lẽ cũng chẳng kẻ nào dám xương danh đệ nhất. Ba năm này, chúng tôi ngày nào chẳng chạy tới chạy lui ở bên ngoài. Kinh nghiệm bị người ta đuổi, bị người ta tìm, quả thật là phong phú. Lúc xuất phát bỏ chạy thì chuyên chọn ngõ nhỏ hoang vắng. Cứ chạy tỏa đi bốn phương tám hướng, chẳng mấy mà đã cắt được cái đuôi đằng sau. Nhưng mà lần này gặp phải bọn Vũ Lâm Lan Chúng đuổi sát xít ngay đằng sau đuổi đến nỗi tôi và A Đột lách mấy vòng rồi mà vẫn chưa cắt được cái đuôi tôi ăn no ứ bụng lại bị lũ vô lại ấy đuổi theo cả một lúc lâu sắp ối ra đến nơi rồi A Đột kéo tôi từ ngõ nhỏ xuyên qua một con đường thế mà ngay trước mặt có một nhóm binh mã lao về phía chúng tôi từ xa thấy đám người ấy hình như cũng là vũ lâm lan không phải lũ đốn mặt này sớm đã đặt phục binh đấy chứ tôi chống đầu gói thở hồng hộc kiểu này không đánh nhau là không xong rồi tiếng ồn ào sau lưng càng lúc càng áp kề lũ khốn nạn ấy đã đuổi kịp đám quân binh phía trước lăm lăm đèn đuốc cũng ập đến ngay trước mặt kẻ dẫn đầu cưỡi bạch mã khá cao to tôi đột nhiên nhận ra người này mình dậy mà lại quen không kìm được mừng vui quá đổi bùi chiếu này bùi chiếu bùi chiếu cưỡi trên mình ngựa cũng chưa kịp nhìn rõ chỉ ngờ vực liếc về phía tôi mấy cái Tôi vừa nhảy vừa gào to tên hắn Người bên cạnh hắn nhấc đèn lồng Tiến lên một bước soi rõ mặt tôi Tôi thấy bùi chiếu loáng một cái đã phi thân từ trên ngựa xuống Chỉnh tề thẳng thắn hành lễ với tôi Thái Tôi không đợi hắn nói thêm hai chữ tiếp theo Đã dồn giả ngắt lời Thái cái gì mà Thái Đằng sau có lũ vô lại đang đuổi ta Mau giúp ta cản chúng Bùi chiếu thưa Tuân lệnh Rồi đứng lên rút thanh trường kiếm bên mình ra, gần tiếng ra lệnh. Ngên địch! Đám người phía sau cũng nhất loạt sột soạt tuốt đao. Kịp lúc lũ vô lại kia đuổi theo đến nơi, thấy phía này đèn đuốc sáng trưng một mảng, có bùi chiếu dương kiếm dẫn đầu, không thể không kim bước chân. Mấy gã đi đầu còn gắn gượng nở một nụ cười, nhưng răng lợi vẫn nghiến càng kẹt. Bùi, bùi, bùi tướng quân Bùi Chiếu thấy cả lũ vũ lâm làng mà không cầm được đã thản thốt biến sắc hỏi Các ngươi làm gì ở đây? Bùi Chiếu là kim ngô tướng quân Đợt này lũ lưu manh kia không tránh khỏi bất hạnh rồi Nhân lúc bọn chúng không để ý Tôi vui xuống kéo A Độ đánh bài chuồng là thượng sách Tôi cùng A Độ treo tường quay trở về Kinh công của A Độ đúng là phi phàm Tường cao mấy nàng ta chỉ cần nhẹ nhàng diêu tôi một cái Thế là chúng tôi đã vọt qua trong im hơi lặng tiếng. Đêm về khuya, bốn bề lặng ngắt như dọa người. Chỗ này vừa to lại vắng, lúc nào cũng kiểu tĩnh mịch. Chúng tôi như hai con chuột nhắt, lẳng lặng lẻn vào. Chung quanh tối ơ một mảng, chỉ có nơi xa xa mới dập dềnh dài đốm đèn đuốc. Sàn phủ một lớp nỉ rất dày, dẫm lên mềm mại là không gây tiếng động. Tôi lần mò vào giường, ôi chiếc giường dễ chịu của tôi ơi! nhớ đến nó mà tôi không kìm được cái ngáp dài một cái à, buồn ngủ quá đi